khi ông mặt trời thức dậy mẹ lên giấy em đến trường cùng đàn chim hòa vang tiếng hát hạt sương long lanh nhẹ thắm trên vai nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười đưa em vào đời đẹp những ước mơ đưa em vào đời đẹp những ước mơ khi ông mặt trời đi ngủ mẹ đến lớp bên anh đèn bạn làng em rộn vang tiếng hát niềm tin bao la mẹ viết trang đầu vầng trăng lên cao trong sáng một màu ơi con gà rừng nào gáy đâu đây em nghe lòng mình niềm vui đông ông mặt trời thức dậy mẹ lên dây, em đến trường cùng đàn chim hòa vang tiếng hát hạt sương long lanh nhẹ thắm trên vai nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười đưa em vào đời đẹp những ước mơ đưa vào đời đẹp những ước mơ khi ông mặt trời đi ngủ mẹ đến lớp bên anh đèn bạn làng em rộn vang tiếng hát niềm tin bao la mẹ viết trang đầu vầng trăng lên cao trong sáng một màu ơi con gà rừng nào gáy đâu đây em nghe lòng mình niềm vui đông đầy ơi con gà rừng nào gáy đâu đây em nghe lòng mình niềm vui đông